Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nhân mùa Vu Lan 2022 Chúng con thành kính tri ân tổ tiên, cha mẹ hiền và quyến thuộc Chúng con nguyện làm theo gương hiếu hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nhân mùa Vu Lan 2022, chúng con thành kính tri ân tổ tiên cha mẹ hiền và quyến thuộc chúng con nguyện làm theo gương hiếu hạnh của đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma ha tát